trong phiên ngày thứ sáu vừa rồi thì đại đa số các dòng tiền vào là cái dòng tiền mà tham gia bắt đáy tham gia bắt đáy đúng không thì mình nghĩ là đối với giai đoạn này ờ, đối với giai đoạn này thì thị trường mà nó nhúng xuống cỡ này thì mình cũng không quá là bất ngờ bởi vì trong các cái video video mà mình đã làm về kênh youtube của mình cái video nhận định ờ, vào ngày 30 ờ, tháng 9 thì vùng một mình có làm này ngay trên ngay trên cái status là các anh chị thấy là vùng 13 1090 thì có tạo đáy à, mình đã nhận định là như vậy tại vì đó đó là phần đó là phần về đơn thuần là phần phân tích kỹ thuật đơn thuần thôi đúng không ạ và việc cái việc mà thị trường nhúng xuống này thì nó cũng đối với cái việc mà nhúng xuống mình cho rằng nó cũng không phải là nhúng xuống quá là sâu như thế này còn các pha hồi này thì mình cũng không có có có quá nhiều nhiều là bất ngờ vậy thì cái pha hồi này nó có ý nghĩa gì Đấy, đầu tiên các anh chị thấy là đoạn phá hồi này á cái phá hồi này á, nó mang rất là nhiều ý nghĩa thứ nhất là gì nó là cái phát súng đầu tiên báo hiệu rằng khả năng cao thị trường nó sẽ chạm đáy ở giai đoạn này mình lấy ví dụ như cái đoạn đoạn này các anh chị thấy không ạ đoạn này khi mà thị trường nó đạt xuống đây nó đạt định đây đúng không ạ thì nó cái những biên đời nó chậm dần chậm dần ở phiên này phiên này nó rơi mạnh trong trong phiên này nó hồi lên ở đầu phiên nó mơ hơi gáp này đoạn này anh chị thấy không nó hơi, à, nó đi lên hơi gáp sau đó mình nhúng xuống thì bán tiếp nhưng ở phiên này nó lại có một sự kéo lên nó cho thấy rằng là, là đây là một cái đáy tạm thời nó là một cái đáy đáy của cái chu kỳ rơi này và thị trường này nó đã hồi đến đâu thì chưa biết có khả ví dụ như mình lấy giai đoạn này các chị thấy khoa năng nó hồi đến đây hồi đến đây sau đó rơi tiếp cũng chưa chưa chừng đúng không ạ nhưng mà thị trường nó đã đi lên một đoạn đến đây sau đó rơi tiếp nó rơi là phá phá thứ nhất đúng không ạ sau đi lên rồi vơi phá thứ hai nó test lại nó test lại ở giai đoạn cái đáy mới nó test lại cái đáy mới ờ, và khi giai đoạn này thì thị trường nó xác nhận đáy ở đoạn này đúng không và khi thị trường đi lên đây nó nó rơi đến đây thì nó ngừng thì có những pha hồi đây thì những pha hồi này nó nó báo hiệu rằng thị trường nó sẽ tạo đáy ở vùng này và những cái pha này pha những pha này anh chị thấy là nó tạo đáy ở đoạn này sau đó đi lên đâu nó test đáy rồi nó đi lên nó đi lên ở vùng này đúng không và đối với thị trường đoạn này mình cũng mình ờ, cũng cũng vậy đối với thị, thị trường ở giai đoạn này cũng vậy các chị thấy không ạ thì, thì à, đối với cái pha hồi này nó báo hiệu rằng khả năng là thị trường nó sẽ tạo đáy loanh qua ở vùng này cùng lắm thì nó sẽ nhúng xuống vùng 190 1090 hoặc là 1091 thì thị trường nó sẽ có những đi phiên những cái một vài phiên nhúng lên và nhúng xuống thì nó sẽ đi lên đúng không ạ thị trường nó tạo đáy ở đây sau đó đi lên sau đó nhúng xuống này nó sẽ nhúng xuống một đợt test một đợt thứ hai sau đó mới đi lên đúng không ạ và thị trường đoạn này thì nó cũng vậy thôi nếu khi khi mà nó test đáy ở đây xong ít nhất thì nó phải test đi lên nó nó sẽ có những pha lịch trình lịch trình ít nhất là hai ba phiên nó đi lên một phía xong nhúng xuống là nó đi lên được kể cả đoạn này các chị đâu ạ nó nhúng xuống lịch trình lịch trình này đi lên nhúng xuống để đi lên này ngược dòng lại thì vào thị trường năm 2018 các chị thấy không ạ thị trường nó rơi đoạn này đúng không ạ đây nó tương tự như đoạn này đi lên nhúng xuống này đi lên này sau đó khi mà thị trường nó tạo đáy đoạn này nó rơi với biên độ khá là lớn ở đoạn này các chị thấy không ạ nó rơi với biên độ khá là lớn rơi tốc gia tốc cực kỳ lớn luôn á hơi gáp này đó mơ mơ cưa là hơi gáp hơi gáp rất lớn này nó rơi rơi rơi rơi và với đoạn này thì khả năng cao nó sẽ tạo một cái đỉnh nhọn ở đoạn này đấy, tạo một tạo đỉnh nhọn nó cũng tương tự như đoạn này đấy thì ít ra thì nó vẫn đi lên nó nhúng xuống lần nữa nếu như mà nó lên nhọn đối với thị trường mà kiểu như ờ, đối với thị trường vào tuần sau đây nếu như nó lên biên như thế này thì các chị cũng không khoa nặng mua cũng không có vội mua nó sẽ có một đợt nhúng xuống như đoạn này rồi nó mới đi lên rồi sau đó là nhúng xuống tiếp đúng không ạ kiểu gì kiểu gì thì thị trường nó không phải không phải là không không phải vô duyên vô cớ mà mình mình nói như vậy bởi vì đó là cái bản chất của thị trường chứng khoán nó không ờ, nếu như nó đi lên thì nó nếu như nó test đi lên hoặc nó test xuống thì nó sẽ đi lên bền hơn còn nếu đi lên hình chữ V ấy, thì nó sẽ có một nhịp nó test xuống sâu test xuống sâu đấy thì anh chỉ uh, chúng ta cứ chờ đợi xem thị trường nó sẽ nó sẽ phản ứng như thế nào đúng không ạ còn cái cái view của mình làm vùng 1090 thì đối vùng 1100 thì nó cũng chênh nhau khoảng 10 điểm rồi nó chênh nhau, chênh nhau khoảng 10 điểm thì thật ra cũng không đáng kể là bao nhiêu cả đúng không thì vùng cái vùng mình thì khả năng cao thì nó đã là đáy đáy sâu nhất của thị trường thì nó là nằm ở vùng này thôi cùng lắm vùng 1090 này là là là cao nhất là vùng đáy sâu nhất cho nên là các chị có thể là đoạn này đoạn này anh chị nào mà muốn tham gia bắt đáy thì mình nghĩ là nên đợi nên đợi vào phiên tuần sau xem cái phản ứng của thị trường đã đúng không nếu thị trường mà nó lịch trình lịch trình vùng đáy á, thì các chị có thể tham gia mua yên tâm còn nếu như thị trường mà nó rơi nó đi lên dứt khoát là như về thì kiểu gì nó test lại kiểu gì nó test lại đúng không và chúng ta sẽ canh những, những cổ phiếu nào nó mạnh thị trường chúng ta mua thôi và xem những cổ phiếu nào là sắp nhịp sắp tới đây đây là là những cổ phiếu nó được hưởng lợi và những cổ phiếu tiềm năng giai đoạn này chúng ta quan sát trong tiền thôi ạ giai đoạn này cũng rất là khó đúng không ạ và có một cái nữa là mình vẫn à, trong tất cả các buổi livestream trên kênh tiktok hay là trên kênh youtube mình đều nhắc các chị thứ nhất để trung bình giá để mà trung các chị mua mới trung bình giá hay là mua bắt đáy thì anh chị phải đợi thị trường nó xác nhận đáy xong nó đi lên các chị mua ít nhất ít nhất là sau cái pha test này nó đi lên khóa qua đoạn này các chị mua mới yên tâm được nha cái thứ hai nữa là gì giai đoạn này thị trường nó vẫn là ở vùng ờ, thị trường nó vẫn là ở vùng đáy và thực ra thì với cái phiên 17 ngàn tỷ này thì nó không phải là quá nhiều nó không phải là quá nhiều nhờ phiên như vậy cho nên đại đa số những tia, những phiên thị trường này nó loanh quanh đâu đó khoảng từ uh, như trường thấp thị trường thấp á, thì từ 10 đến 19 đến 10 11 ngàn tỷ còn thị trường cao á, thì 17 đến 20 ngàn tỷ còn trung bình thì loanh quanh 13 14 ngàn tỷ thường thường thường là như vậy cho nên cho nên tự chung lại thì dòng tiền hiện nay nó vẫn có chưa vào thị trường chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải có một số các cái cách à, một cách đi tiền để sao nó cho hợp lý à, nó, nó đi tiền để sao nó hợp lý ví dụ như các chị đoạn này các chị không nên uh, ôi tất cả các tài sản mình có vào thị trường chứng khoán nên phân chia ra tỷ trọng hợp lý ở ờ, khoảng ví dụ như đoạn này thì tầm 50 phần trăm thị trường chứng khoán hoặc là hoặc là 30 phần trăm 40 phần trăm thôi còn lại các chị có thể đầu tư kinh doanh các loại khác như là đầu mua bất động sản hay là đầu tư kinh doanh định kinh doanh kiểu như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn đúng không ạ mình mà bản thân mình là một người à, một người làm bên à, bên môi giới đúng không ạ thì với cái tâm của một người làm trong nghề thì mình đưa ra lời khuyên như vậy hy vọng là sẽ lời khuyên của mình sẽ giúp đỡ các anh chị ở trong à, đầu tư giai đoạn thị trường khó khăn này thì mình thấy là từ nay tự tự chung thì từ nay cuối năm thì sẽ, sẽ chắc chắn là không không có sóng dòng được sẽ không có sóng dòng À, cho nên là dòng tiền đoạn này thì nó vẫn luôn xuyên luân phiên luân phiên từng mạng cổ phiếu rồi đi lên thôi nhưng mà đối với thị trường kể cả đoạn này thì mình thấy là nếu như nếu như thị trường nó vẫn đi lên á, thì các chị ờ, cần cân nhắc thứ nhất là khi mà đang một đang đang một cái cái một mã cổ phiếu nào đó đùng một phát mà nó không có để tích lũy nha nếu nó à, nó đi lên một cái phiên một cái phiên bất ngờ nào đó thì anh chị nên canh nếu như có cầm cổ phiếu đó thì nên chốt nên chốt và đợi cổ phiếu nó được chỉnh nhờ mua lại mình lấy như cổ phiếu của mình lấy ví dụ nha VCB chẳng hạn đây mình lấy giai đoạn mình lấy ví dụ như giai đoạn vừa rồi các bạn thấy là có một số cổ phiếu như ờ, Vietcombank hay là các cổ phiếu khác mà ví dụ như ờ, SAB <coughs> kiểu kiểu như vậy hay là các một số các cổ phiếu mà nó um, có một cái nhịp đi lên nó bất thường kiểu như là IDC chẳng hạn kiểu kiểu như vậy các chị thấy không ạ thì nó sẽ có một số cái phiên mà nó nó lên một cách bất ngờ nó tăng một cách bất ngờ sau đó nó quay đầu là nó giảm đại đa số thị trường cái dạng này là như vậy thì à, mình cho nên lời khuyên của mình là gì các anh chị mà mua cổ phiếu á, thì khi mà thị trường nó có những phiên mà nó tăng bất ngờ như vậy thì ưu tiên là chốt một nửa chốt một nửa lợi nhuận cái đạn bảo toàn lợi nhuận cái đạn còn giai đoạn này mà thị trường nó một cổ phiếu nào đó nó tích lũy nó tích lũy nền chặt rồi sau nó đi lên thì thực ra mình thấy là thực sự là rất rất là khó mà để có giai đoạn này trừ trừ một vài cổ phiếu rất rất là hiếm đó, rất rất là hiếm để có những giai đoạn có những cổ phiếu đó thì các chị lưu ý à đây mình lấy ví dụ như cổ phiếu Vietcombank cho các chị thấy không ạ giai đoạn này, này đúng không nó đi lên này tích lũy nền nó vượt lên một phía đó nó cắm mặt này, rồi, từ uh, nó giảm trở lại này. đấy hay là cổ phiếu của IDC IDC này các anh thấy không à, các anh nhìn thấy không nó đi lên này sau đó có một phiên tăng trần bất ngờ rồi như rồi nhưng mà sau đó thị trường nó vẫn nó vẫn quay lại nó giảm lại thị trường nó giảm lại nó giảm hầu như hiện tại đối với IDC ai mua vùng này hầu như là quay về vùng vùng, vùng mất hết toàn bộ phần lại đoạn này đúng không IDC mình mua vùng này này sau đó đi lên cái cây này không bán vào nó nó về ngay cái này này mình bán ngay cái này luôn thực ra đúng không ạ rất rất là đáng tiếc với con IDC Ờ, đại đa số các cổ phiếu ở giai đoạn này là nó đều như vậy nên các chị ờ, lưu ý rồi à, và thật ra giai đoạn trong tuần tới thì các chị có nên giải ngân hay không đó sẽ là một câu hỏi mà rất rất nhiều quan tâm à, thì ra đây mà để danh để mà đặt điều kiện giải ngân nữa mình cho rằng thị trường nó phải có những cái một số thỏa mãn nó phải test đáy thành công nó phải test đáy thành công đã nó sẽ uh, nó đi tên tên đáy thành công nó đi lên ạ hoặc là nó sẽ đi lên bất ngờ nếu như nó uh, dòng tiền nó vào mạnh mẽ đó thì cái gì mới thành ra đó thì thật ra thì mình thấy giai đoạn kể cả tuần sau á đối với nếu là tây quan điểm cá nhân của mình mình vẫn mình mình cho rằng là các anh chị nên quan sát thêm đúng không ạ cũng không nên vội không nên cần không cần quá phải vội vàng mà bắt đáy sớm vào giai đoạn này kể cả các chị hiện tại à, trong giai tuần tới các chị mua mà các anh chị mua mà trúng đáy ở phiên thứ sáu vừa rồi thì cũng chưa chắc là cái chị lại giai đoạn sắp tới đâu bởi vì giai đoạn này thị trường khó hiểu giai đoạn là giai đoạn thị trường khó nha chứ không phải là thị trường dễ kia, không phải là giai đoạn thị trường dễ kiếm ăn đâu đấy cho nên là quan điểm của mình một nếu thị trường đi ngang ok đợi nó test đáy thành công xong chúng ta mới mua hai thị trường nó tăng à, nó tăng hình chữ V á thì các anh chị đợi nó bách test trở lại rồi chúng ta mới tham gia đúng là chung quy lại thì phải hết tuần sau thì nó ổn định lại lại để chúng ta mới tham gia đấy thì như vậy nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều là các anh chị mạo hiểm bắt uh, mạo hiểm bắt đáy đấy uh, và mình mình biết là trên uh, các cái cộng đồng rất rất là nhiều anh chị là hiện tại đang kẹp hàng và cái hướng xử lý nếu như anh chị nào chưa biết cách chưa biết cách hướng xử lý tài khoản như thế nào thì nhanh tay inbox cho mình uh, nhanh tay inbox cho Tuấn Tú theo số theo số điện thoại đang chạy trên màn hình nhá 0931 hoặc 93579 đấy à, thì đội ngũ Tuấn Tú sẽ à, đội ngũ Tuấn Tú TS à, sẽ hướng dẫn các anh chị rất là tận tình trong việc cơ cấu tài khoản trong việc cơ cấu tài khoản nha các anh chị à, vâng à, hiện nay là video đến đây là mình xin kết thúc ở đây xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video này xin chào và hẹn gặp lại